nhận định trên video cho tất cả anh em là mình cho tất cả anh em rất là nhiều mã kèo gốc để anh em có thể đầu tư một cách hiệu quả nhất và anh em cũng có thể uh, có một cái phương án chơi để có thể mà anh em kiếm lời từ nhà cái luôn nha thì giống như anh em đang chơi ngoài quả thầu quả cọ anh em không có thể chơi được những mã kèo gốc hoặc kèo thẻ nè anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thì cũng giống như mà mình nói cho tất cả anh em thì cuối mùa rồi trên dưới tài xỉu rất là khó ăn cho tất cả anh em thì anh em thấy giống như bữa giờ anh em nằm mã kèo trên toàn là um, thua không nha còn mã kèo dưới hoặc là góc thẻ thì mình nhận định cho tất cả anh em cho những mã kèo góc bữa giờ chưa thua một mã nào thì bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em nên đầu tư những mã kèo góc anh em đăng ký trang thì anh em mới chơi được những mã kèo góc thì bởi vậy anh em cứ liên hệ trực tiếp với cái zalo của mình là 0937072613 hoặc telegram kèo bóng vip 09 của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình rồi đăng ký trang để anh em có thể chơi được những mã kèo luôn nha thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa Espanyol và thằng Cadiz diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 22 tháng 4 thì đây là cái đội hình ra sân của hai đội bên phía Espanyol đội chủ nhà chưa ra sân với sơ đồ là 433 còn bên phía Cadiz ra sân với sơ đồ là 442 thì anh em thấy hai đội này cũng ờ, đang xếp gần cuối bảng xếp hạng nha anh em thì anh em thấy trên cái vị trí mà trên bảng xếp hạng của La Liga thì thằng Cadiz đang đứng vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và có 31 điểm sau 29 vòng đấu thì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 thì Espanyol trong một cái chuỗi trận gần đây nhất á, 10 trận thì Espanyol chỉ thắng được đúng hai trận thắng được trước uh, Mallorca nè thắng được trước anh chơi nè trong khi đó Espanyol để thua tới 7 trận và để hòa một trận trước thằng uh, Osasuna thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của cái mùa giải này á, thì Espanyol đang có một cái phong độ không có cái gì cả trong tay luôn nha anh em cái mùa này Espanyol cực kỳ tệ luôn thì anh em thấy trong cái chuỗi thua để thua 7 trận liền kể cả sân khách cả lẫn sân nhà thì trong khi đó bảy thua bảy trận liền thì anh em biết cái phong độ của thằng Espanyol ra là như thế nào còn trong khi đó thằng Cadiz đang có 3 trận thắng trong 10 trận gần nhất và thua 4 trận và để hòa 3 trận thì anh em thấy cái nếu mà tính theo cái phong độ của thằng Cadiz nó cao hơn cái phong độ của thằng Espanyol rất là nhiều đó thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy trong hai thằng này trong cái lịch sử đối đầu là 4 trận gần nhất thì anh em thấy đây 4 trận gần nhất nha thì um, Espanyol đã thắng hết hai trận và để hòa hai trận đây hòa hai trận hai điều hết đó nha anh em đây thắng hai trận Espanyol thắng hai trận với cái tỷ số hai không hết nè thì um, thắng trên cái chấm giao hữu và thắng trên cái mùa giải um, La Liga 2022 2021 2022 nha anh em còn trong cái mùa giải 2022 2023 thì lượt đi của La Liga thì hai thằng này nó gặp nhau trên sân nhà của Cadiz và đã hòa với cái tỷ số là hai đều. đó thì mình sẽ tiến vào cái trận đó cho tất cả anh em xem luôn đây thì anh em trong cái trận này anh em thấy hai ngày này đá ít nhất cũng hai bàn thắng thì anh em vẫn có thể đầu tư vào cái mã kèo tài trong cái trận này cũng rất là ok nha anh em đây thì anh em thấy trong cái trận đó hai đội ra quân với sơ đồ là bên KPG vẫn giữ cái sơ đồ cũ nha anh em là 442 nhưng mà bên phía Espanyol có một cái sự thay đổi là lúc đó Espanyol đá với cái sơ đồ là 4231 nhưng hiện tại bây giờ Espanyol đá với sơ đồ là 434 thì anh em thấy đó cái sơ đồ có một cái sự thay đổi nhưng mà trận này là trận sân nhà của thằng Espanyol nữa thì Espanyol có một cái sự phong thay đổi trong cái trận này rồi nha anh em thì à, anh em thấy trong cái trận đó cũng đá rất là nhiều thẻ vàng trong trận đó không là 8 thẻ vàng anh em có thể đầu tư cái mã tài thẻ là 4.5 hoặc 5 cũng rất là ok tại hai thằng này nó đang cần 3 điểm tốc độ để có thể giữ vững được cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo tài thẻ hoặc là tài trận cũng rất là ok. Thì anh em thấy cái đội ghi bàn đầu tiên là cái đội Cadiz ghi bàn vào phút thứ 41 nâng tỷ số lên 1-0 nè, phút 51 là tỷ số một đều nè. Thì anh em thấy anh em có thể đầu tư vào những mã kèo rung kèo tài thì rất là ok thì anh em thấy góc trong cái trận đó là tới 11 quả 8 quả nghiêng về bên phía Cadiz và 3 quả bên nghiêng về phía Espanyol thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc cũng rất là ok nha thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em luôn thì anh em thấy nhà cái đưa ra cái mã kèo trong cái trận này á, là thằng đội chủ nhà Espanyol được đánh giá rất là cao trong trận này Espanyol đang cần một hai trận thắng gần đây nhất để Espanyol có thể vươn lên cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng để có thể mùa sau tiếp tục đá La Liga thì mà nhưng mà trong khi đó thằng Cadiz cũng vẫn muốn trụ lại La Liga trong mùa sau thì thằng Cadiz bắt buộc phải qua cầm hòa hoặc là thắng trong cái trận này để để có thể có giữ vững được cái vị trí an toàn hiện tại là cái vị trí của thằng Cadiz chưa được an toàn thì anh em thấy trên bảng xếp hạng cây mới 31 điểm mà Espanyol đã 29 điểm thì được chỉ cách nhau có 27 điểm chỉ cách nhau có 4 điểm thôi nếu mà cây để thua thì trận sau cây có nguy cơ gặp những ông lớn thì cây nó sẽ không có bàn thắng và sẽ tụt xuống vị trí cuối bảng xếp hạng đó thì bởi vậy trận này anh em cứ nằm thằng cây đít được chấp mã kèo là 0.5 và tài xỉu 2,25 thì anh em vào cái mã tài cho mình thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận đấu này luôn đây thì trong cái trận đấu này mình có chốt cho tất cả anh em là 5 cái mã kèo đó anh em thấy mình có chốt cho tất cả anh em là năm cái mã kèo trên màn hình thì anh em có thể đầu tư theo những cái mã kèo mà mình đã cho tất cả anh em trên màn hình nè anh em có thể nằm thằng cây đít từ đầu trận là được chấp 0.5 nè đây cộng 0.5 anh em cứ mạo mạnh tay cái mã kèo thằng cây đít cho mình tài hai thì anh em thấy trong cái lịch sử á, bóng đá của hai hàng này á, là ít nhất là hai bàn thắng đấu lên thì tài xỉu hiện tại là 2,25 nhưng mà anh em có thể chờ ra sân trong vòng 5 đến 10 phút kèo nó sẽ tụt xuống còn hai quà thì anh em vào cái mã tài mạnh tay hai quà cho mình còn cái tại góc 9.5 thì anh em thấy trong lịch sử hai này gặp nhau 11 quả góc 12 quả góc và 16 quả góc thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là 9.5 tài góc đó tỷ lệ kèo góc là anh em tỷ lệ quan trọng cái trận này là quan mấy cái trận mùa cuối mùa giải này quan trọng nhất là anh em nên nằm những cái mã này cho mình nè đó tài góc nha tài góc hiệp 1 anh em vẫn vào 4.5 cho mình mạnh tay tài luôn còn hiệp 1 thì anh em chờ kèo tài xỉu nó hạ xuống còn 0,75 thì anh em vẫn vào cái mã tài cho mình mạnh tay đó thì anh em vào những cái mã kèo như vậy nè cái tỷ lệ anh em húp nó mới cao và anh em lãi kèo nó mới cao còn anh em đánh giống như cái trận này anh em kết credit anh em nằm tài đó nhưng mà cái thằng lỡ 2-1 dành cho cái thằng Espanyol Espa Espanyol rồi anh em có lỗ lai không giống như anh em nằm cái mã kèo thằng tài đi ăn có 8 nhưng mà anh em nằm cái mã dưới anh em ăn đủ thu đủ đi đó anh em lại thua đủ bên kia anh em ăn 8 bên đây anh em quýnh 10 triệu anh em lỗ hết 2 triệu bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em đăng ký trang anh em chơi anh em đầu tư nè anh em chia đều kèo ra năm kèo anh em quýnh mỗi kèo 3 triệu cho mình nếu mà anh em húp ba kèo anh em gãy một kèo anh em vẫn lại ít nhất là phải từ một củ đến hai củ đó quan trọng là anh em chơi anh em phải hiểu được cái vấn đề mà anh em đang chơi là chủ yếu anh em kiếm lợi nhuận chứ không phải anh em chơi chủ yếu là anh em ghiền nếu mà anh em ghiền thì anh em có tiền núi cũng hết thì mình nói thẳng với anh em một câu như vậy thì chơi cái môn mà bóng đá này anh em biết sẵn rồi anh em chơi nhà cái cực kỳ khôn lanh ta đưa ra những cái mã kèo người ta biết trong ruột anh em đi cái gì mã kèo gì luôn người ta đưa ra cho anh em giống như người ta biết anh em đánh tài đó cái mã kèo đó tài xỉu đó trong khi đó nó chỉ có 2.25 thôi nhưng mà nhà thằng thầu thằng cò nó đưa ra cho tới anh em 2.5 đó anh em bắt buộc anh em phải đá anh em không đá thì đâu có chỗ nào cho khác cho anh em đá thì bởi vậy anh em thua là thua những cái mã kèo như vậy bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được những mã kèo 2,25 mình chờ tụt xuống còn 2,2 hòa mình đã còn nếu có bàn thắng thì mình bỏ mình đâu có thua đâu mình sợ anh em bởi vậy anh em chơi là anh em chơi theo ý của mình chứ mình chả chơi theo cái sự sắp xếp của ai cả thì nó dễ chơi hơn nha nè thì bây giờ mình mới khuyên tất cả anh em đăng ký trang và vào nhóm của mình để nhận được nhiều mã kèo hơn anh em chơi cho nó thoải mái không có bắt buộc phải chơi qua ai hết